Kính thưa quý vị, chung quanh Tiên Hương là những người bạn rất thân thương mà hôm nay Tiên Hương rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị. Không biết là mấy em còn rất là nhỏ, đó nhìn bên đây Nhã nhỏ chút xíu và không biết là trước năm 75 thì Nhã có có những cái kỷ niệm giống như chị không? Hay là vâng. em biết nhiều gì về về về quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay không? Thật ra thì cái à, thời gian đó thì em vẫn chưa được sinh ra chưa sinh ra luôn còn bé tí teo <laughs> nhưng mà mình vẫn được uh, nghe ông bà bố mẹ mình hay nói về hoặc là cho xem những hình ảnh về chiến sĩ à, quân lực Việt Nam Cộng Hòa um, thì trong cái số đó thì có đại tá Nguyễn Đình Bảo uh, là một anh dũng là một người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là anh dũng và đã hy sinh ở đồi Charlie um, để mà cho sự sống còn của quê hương thì em cũng nhắc đến đây nghĩa là nhạc sĩ Trần Thị Thanh ừ. là một người bạn thân của ông thì à, anh đã à, làm ra một cái tuyệt tác phẩm người ở lại Charlie vâng. à, dạ thì là một trong những bài lính mà em cũng rất là thích từ lúc còn bé vâng vâng chắc là quý vị cũng nhớ cái thời kỳ mà năm 1972 mùa hè đỏ lửa đã biết bao nhiêu người đã nằm xuống đã hy sinh để mà chúng ta vẫn giữ được lãnh thổ cái thời kỳ đó khi mà mình đã bị xâm nhập đó nhưng mà mình đã chiến thắng mình đã giữ được bờ cõi đó thì um, giống như nhã nói vậy đó một trong những bài hát mà mình cũng chị cũng thích lắm em ơi chị cũng rất thích bài em này dạ dạ nếu vậy thì tụi mình hát bài này nha dạ nhá vâng. ok người ở lại Charlie cũng của Trần Thiện Thanh mà vâng, dạ vâng với anh trở lại xa Shari anh vâng chính anh là loài chim quý ôi cánh chim trùng cười vang lý một lần dậy cánh bay tươi để cho người nước mắt trên tay người vỡ phù rồi sống lòng trong mơ Tomorrow đã to Gray Snow Chưa khe xanh gió mùa đêm hạ lao nước sâu Anh cũng anh vừa ai một mình đưa mẹ thời gian hàng rồi vẫn chưa quen người dân đi thành xin một lần thôi một lần thôi vẫy tay ta đưa cha đi xin một lần nữa một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi xin một lần thôi một lần thôi vẫy tay ta đưa cha đi xin một lần nữa một lần nữa lấy tay chào buông anh đi xin một lần thôi một lần thôi lấy tay ta từ cho đi xin một lần nữa một lần nữa lấy tay chào buông anh đi và kính thưa quý vị nói đến sự kiện biến cố 30 tháng 4 năm 1975 những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã phải đau đớn vất súng. Nhưng thực sự họ là những người anh hùng trong cuộc chiến. Trước 30 tháng 4 năm 1975, quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một trong những quân đội tinh nhuệ nhất của thế giới cũng như là Đông Nam Á. Hình ảnh của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa với các binh chủng luôn luôn là những hình ảnh đẹp nhất trong lòng những người Việt Nam thân yêu của chúng ta. Kính thưa quý vị, bên cạnh những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, lực lượng cảnh sát, tình báo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Ngưỡng mộ những đóng góp lớn lao nhưng thầm lặng của biệt đội Thiên Nga là một đội nữ tình báo của lực lượng cảnh sát quốc gia, nhạc sĩ Đình Đại đã sáng tác Đàn Chim Trắng. Nhạc phẩm này sẽ được trình